phải nó nó bị sao ấy kém à thôi để cho ra vào lại cho nó chắc à nhau luôn đi nhà mấy thằng Trung Quốc này nó cũng một game hai game đấy ở nhà gần 3 tháng rồi anh ừ mẹ chán nhỉ ở nhà như anh ờ, như anh anh đây anh anh anh, anh ờ, còn đi lui đi tới Ui, được anh còn chán chán qua mẹ thế rồi anh duy ơi sao chán nhỉ xả luôn youtube của em có cái bạn gái trung quốc là ờ, vào comment này hello tì hao tì hao nì hao rồi fake rồi cay ơi không fake đâu không fake đâu fake đâu người thật đấy anh hiếu anh hiếu anh hiếu cho cho em ờ, xin mấy câu ừ, tàn gái trung quốc ấy ờ chào nỉ mà ờ, chào nỉ mà chào nỉ xin chào nỉ mà Trinh Trinh Trinh Trọng. Hello chào nhỉ ma. <laughs> Trinh Trọng. I love you Trinh Trọng. Hai tất yêu luôn mà. Mày <laughs> Em ơi. Em ơi. <laughs> Em ơi. Em ơi. Mày hello mà chào nhỉ ma là cho cúc. Hello mà chào nhỉ ma là cho cúc luôn. Em cay em cay đọc nước cao nó ở đoạn bao nhiêu ấy để anh nghe lại nào. Bá mày cho chào nhỉ ma là cúc luôn tiếng Trung Quốc thôi Em thì em tâm sự thật với chị là em không biết tiếng Trung Quốc Tôi chỉ mình để chị dịch ừ, ra Google dịch giúp em nhá Đây là chia sẻ thật đấy Kiểu em con người thật lòng luôn đấy Nếu mà chị mà thực thực lòng mà có tình cảm với em ấy Thì... Ừ. Ờ, Nhỉ đấy Nhỉ đấy Mong là chị Mong là chị có thể uh, bỏ ra vài giây để đi dịch tiếng Trung Quốc nó nó có mình là tôi là một người đàn ông mà cái ơi <laughs> đâu ban từ từ cái đi nó bảo tôi là một người đàn ông google dịch trung quốc đúng không được đấy anh vừa dịch đây mình anh vừa dịch là mất thời gian nó bảo tôi là một người đàn ông ở trong đây Ơi, đừng có mà kiếm mối của em nhá đừng có mà kiếm mối nhá cái điên rồi tao vợ rồi tao kiếm mối à ừ nhà dạ không ba lần bắt đầu tao là đàn ông trong inbox riêng gì biết cái băng rồi ấy rồi anh em ơi ông cay ơi ông dịch luôn giúp tôi với ông cay trung ơi mày tua lại đoạn thằng cay nó vừa hát cái bài kia đi ở ờ, livestream nó thì hôm nay làm lại cười tặc luôn đấy chứ đừng có cười đừng có cười anh Vi ơi sống ở đời em tặng anh Vi một câu ấy em like ơi đừng bao giờ coi thường người khác đừng bao giờ coi thường người khác đừng bao giờ cười vào mặt người khác <laughs> khi mà dù dù bạn giàu nhưng chưa chắc bạn đã nghèo ai <laughs> à, ừ nhỉ ai sớm mấy nhìn với vâng, vâng, em vâng. cũng, cũng sợ chứ cướp đây cướp đây cướp đây anh em ơi cướp cướp cướp vô nam ơi vô nam ơi vô nam ơi let's go nam ơi em Từng này ăn chay à, không sao Ugot, uh, Ugot uh, cua tối nay nó lắc anh em ơi Lắc không có chơi được Không được đâu, không cướp được đâu Được Được, được đâu mua láp rồi Khó đấy nha, khó đấy nha, coi chết cả lũ ấy nha Nó mạnh hơn đấy Em em cành ngô đóng bằng đốt hơi cao lên cành ngô nhá Nó mạnh hơn nên nó Coi chết cả lũ đấy nha Chết nè, chết nè, phóng lao chết nè Rồi, xong rồi 在觅食， đây đây lại lại lại Chơi, lại chơi, lại chơi, lại chơi, lại chơi, lại chơi. kìa em nó mất Nó bỏ, flash bỏ chưa đi, nó bỏ. mất flash chưa em mất rồi mất rồi mất rồi đi thôi bọt thôi thôi thôi thôi ờ nó mất được được được đây đây đây đây đây đây đây đây thằng AD thằng AD thằng AD AD AD AD đó AD đó một lap một lap một lap một lap một lap một lap một lap một lap Lên đi mà. thằng này thằng này luôn thằng này luôn rồi thôi bỏ bỏ riêng này Trung ơi riêng này Trung ơi rồi bỏ đi bỏ đi bỏ đi Ai giúp anh với AD ơi AD giúp anh luôn AD ơi Bỏ bỏ đi bỏ đi à. Anh anh xuống này Trung ơi anh xuống ơi Trung ơi giả vờ đi giả vờ đánh đi giả vờ đánh đi anh xuống này Đây đây đây đây Đi cho về Trung Được mà em ơi Ăn ăn luôn Trung ơi, đẩy đẩy luôn Trung ơi tham farm nhanh với mid kia Này trông có vẻ ban căng đấy Căng mà, mày ơi biết đánh hết đấy, siêu ra đánh hay Bỏ đêm mày, bỏ nha, bỏ nha Ok anh ok Đưa bạn đây Ê, em lên, anh anh lên đâu? Được, được, lên được, lên ba này, lên ba này. Lò lò vừa mới đút xong rồi, lò vừa mới đút xong. Ai lên này, lên này, lên đi, lên đi, lên đi, lên đi, đánh đi. Đu tí em. Mà đu rồi đúng không? Mà đu, mà đu, mà đu rồi chưa rồi đâu. à ba giây, bốn giây nữa. Cho Nasip với. à Đây, nó đai anh em pha này kia, nó đai pha này à. mất à, mất mất lít kìa mất lít kìa lùi lùi luôn em ơi lùi luôn em ơi anh em bảo lên đây tỉnh ngân Lùi- lùi- lùi luôn anh em ơi. yếu quá Ờ, lỗ cũng mua trong này thế nào anh? ừ. ai làm luôn thằng này anh hiểu ơi anh hiểu ơi anh hiểu ơi anh hiểu đây đây đây đây đây thế nhở khỏi mày không nó không rờ không rờ anh em Hay, hay, hay. mất uh, mất ở đây phi o đây rồi thằng Olaf đâu ta 正在觅食， Olaf đâu ta? hey well. Olaf không, Olaf không rủ, Olaf không rủ, Olaf không rủ nha. Lít lại đi nha, lít lại đi em ơi. Đây em xuống này. Đây em xuống luôn này, em đi chuyển được rồi. Thử đây có mắc không? Thấy rồi, nó thấy rồi kìa, nó chết rồi này. Có Olaf nha, tên này có Olaf luôn á nha. thôi cảm rồi chờ laptop rồi laptop rồi tới ăn đồng em thoải mái lắm ăn đồng ăn đồng ăn đồng rồi đi ép vào em mày. đi đi đi đi vào rừng luôn vào rừng luôn vào rừng luôn Ôi lai bởi tốt đúng không? Nó lui luôn rồi, nó lui luôn rồi mà khôn quá. Lui luôn mà anh, nó lui luôn mà. Đây, này, nó lên này, nó lên này, nó lên này. Em nó không biết đâu, em nó không biết đâu. Đúng rồi, lên này, lên này, lên này, lên này. Lít sau em kìa, lít sau em kìa. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Ui, nó hồi máu rồi Đi không Quay À, cái con hồ lap này Hồ lap hồi máu ghê thế nhở Cái nhiều đốt quả chết không Má, anh tưởng chết luôn rồi Đây, đây, đây, anh, anh nhớ, anh nhớ, anh nhớ Đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây Ăn máu này Chưa đốt đây, chưa đốt anh nhớ đẹp thì tí lui tí đi em mày lui đi lui đi từ từ từ từ cho em được không ăn đi em ra trước lấy thì đánh đi đây đây đây đây đây đây đây đây anh đây anh cắn nè anh cắn nè từ từ nha từ từ nha chưa có góc đẹp đâu nha lui tí lui tí lui tí thằng Olaf thằng Olaf Duy Duy Duy Duy Đường anh đường anh Duy Duy Duy Ok được được được kìa Tặng giết bờ luôn Thôi từ từ từ anh nhớ từ từ anh nhớ Ui Em ơi em ơi em ơi nhiều chân va đi không đại sư má mày bốc con combo ra đi bung luôn đến sẽ mai rồi lúc cầm được đây đây đây đây đây đây đây đây vào việc vào việc vào việc vào việc vào việc vào việc với mày luôn vào việc con mẹ nó tinh tế tình thế ở bên ngược lại vẫn thế đó những cái vàng nó ghê nha lên tạo cái thế em mày. Ờ, được rồi được rồi được rồi được rồi được rồi em ơi được rồi em ơi à, chết uh, một dưới kìa Đó, ờ, từ từ từ từ nhá, từ từ nhá. Em vào đồn này, em vào đồn này, em vào đồn này. Bay được, bay được luôn, bay được luôn. Thằng ờ, à Mắc em mày. Cứ để yên, để yên, cứ để yên, cứ ăn đi, ăn đi, anh phá đi. Nó ra này, nó ra này, nó ra này, nó ra, đánh nó trước, đánh đây đây nó ra này, nó ra này. Đánh nó, đánh nó, đánh nó, đánh nó. Kìa, à, nửa lao kìa, một lao kìa, một lao kìa. Ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ê, chuẩn bị bật ra đánh luôn nhá. Kìa đi nè, đi nè đây đây đây con nick con lít mông gì nhá đây đây đây tay tele nó tele nó tele bắt bắt bắt bắt bắt thằng tele đây em ơi ăn máu duy ăn máu duy thằng ad thằng ad thằng ad kẹp góc kìa Jabaron đi, Jabaron đi mọi người ơi. Đấy, lấy rượu, lấy rượu, rượu ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi, ngon Đánh đi em ơi, vẫn đánh được em ơi. Vẫn đánh được, vẫn đánh được, còn ngăn là đánh được. À? điểm mất cái thụ ấy chứ. Đây à? À chết rồi. À mình có lít kìa. Ui địt mẹ em tưởng mất cái trụ đấy rồi chứ hóa ra anh em mình đai trụ ở vẽ ở cứ đấy. Anh em bách baron ngon hơn. Ờ, em thì tưởng mất cái trụ mẹ rồi chứ. Anh đi đi em, uh, red đi à. em. Vâng. Red đi. Ừ. Năng blue nha Duy ơi. Anh ăn em ăn anh ăn anh ăn anh ăn lấy kìa không được lắm nó xuống nó xuống nó xuống nó xuống nó xuống nó xuống nó xuống bay bay bay để cho cây bút nha anh cẩn thận em ơi cẩn thận em ơi ok ok để để cái bút anh ơi từ từ ở trên từ từ đó ở trên từ từ nó mở ra rồi đi sang mở ấy cứ để cái ra ở trên đúng không đi sang ở trên đúng không đúng rồi đúng rồi à, đây đi sang dưới à? đi từ từ từ đi kiểm soát này em ơi mất cánh rồi mất cánh rồi chúng nó áp được lắm cứ đẩy đi đây là mắc mày quơ quơ sau em cái em có em có đây đây đây anh anh anh này chứ này cái bảy kìa anh bảo cái em sẽ đánh một một của con siêu ra đây rồi được rồi à... chơi chơi chơi chơi chơi chơi chơi ngay chơi ngay chơi ngay chơi chơi đây đánh tới đánh tới đánh tới đánh tới đánh tới đánh tới đánh tới chết rồi chết rồi thằng ad này thằng ad này thằng ad bên này chết rồi chết rồi chết rồi clear nha clear nha clear clear clear nếu là không chết là win đẩy ba cánh thôi quăng của quý gì xin lùa có không có baron nha à thảo tây có baron là win luôn đấy chứ đừng chết lẻ nha ai chết luôn á ba lùi anh em ơi cứu à, tốt anh em ơi ai ai để để cho nó hừng lên đi để cho nó hừng lên nó đẩy lên đi mình dễ bắt đo hơn đấy à, để... À, em em em em để tivi nha giữ tivi tí ăn cắm mắt nha à, em có để à, em có làm gì đâu mà tivi okay, okay ăn blue các anh em con bát chắc chắn là mình thua rồi à top mới cái gà mình biết được AP đâu top này là top mới hôm nay à, cua nó bị lắc nó nghỉ rồi à game này đánh là bụng à, ra bao đôn ấy đi anh ra bao hai phút nữa dạ, anh hiểu đi top của em cả anh hiểu ơi sao anh đi top của em cái để chuẩn bị để ba đo thì em xuống với uh, camille đi rồi ok rồi em hiểu em hiểu nhớ trên đánh cứ đánh mic lồng đèn là ok nhá không hai anh em vẫn đẩy mít bình thường đẩy mít bình thường ai cái cái cái cái vô luôn cái cẩn thận nha cẩn thận nha cẩn thận nha ba mít chờ ba mít chờ Ơi, nó on in mic kìa, nó on in mic kìa. À, em ơi, đép đi em ơi, cố đép đi em ơi, cố đép đi, cố đép đi nhá. Hay ghê. Đép đi, đép đi, đép đi, giữ chân đi ờ, Camille ơi, Cam uh, Samira, Samira. Được, được, được, được, nó không nghe nữa. Mới đi về mà. Đây, đây ai ai. Your inhibitor has been destroyed đừng chết đừng chết em ơi đừng chết sang duy à thằng này nó đép rồi được không được không duy để còn anh giết thôi thua rồi đấy nó đép ăn rồi không vào em không đép được quá để anh anh chết trước cho anh đưa quay để cho thôi thằng này nó ăn quá, rồi khó quá à con a phe lực quá anh em ơi a phe ghê quá đây à Đi phao.